Điểm đẹp phết nhỉ. mái đấy ấp thôi đấy còn nào còn đây cánh tít mù cảnh này mái thế này mà anh chói nó. lắm ui tự đứng hôm nay ghét nắng như vậy lại lên con mái này cánh khiếp thật siêu cánh mái siêu cánh con này con trồng sập chắc nó nhảy xuống theo ấy. mái này ừ, siêu mái à con ngoài dính đòn này máy này định hộ ấy. mẹ con mái siêu cánh này ai nó khóa con mồi mình nào đấy con mái này Ok, sập đôi nha anh em Sập đôi nha con máy này Đúng là máy siêu cánh mà rất là ác Này, clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn Sập đôi, sập đôi Ok X3 Đấy, sập đôi Viết ngay mà con máy này ác thế mà máy này ác thế không sắp đôi mới lạ ai sắp đôi ok máy sắp đôi này. máy này dữ quá đây sập đôi đây là clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nhá sập đôi một con máy chảy cánh rất là ác x x4 sập đôi